Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Vượng lại dở chiêu trò đánh bóng. Ngày 26 tháng 4, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính có bài bình luận ngắn trên trang cá nhân của mình về việc ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố tặng 1 tỷ đô la cho VinFast. Status có tựa đề hiến tặng cho chính mình. Cùng ngày 26 tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup tuyên bố cùng đứng ra tài trợ cho hãng xe VinFast với tổng số tiền là 2,5 tỷ USD, hình ảnh thông tin trên truyền thông nhà nước. Theo thỏa thuận cam kết lần này, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, còn phía tập đoàn mẹ là Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm. Thông tin này được truyền thông nhà nước đăng tải rộng rãi. Theo tác giả Dương Quốc Chính, VinFast thực tế là của ông Vượng và của Vingroup. Vợ chồng ông Vượng nắm lượng cổ phiếu lòng vòng qua Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và cá nhân sở hữu khoảng 65% cổ phần Vingroup. Như vậy, theo tác giả, việc ông Vượng hiến tặng 1 tỷ đô la cho VinFast, Vingroup tài trợ 500 triệu USD cũng là tặng và cho VinFast vay 1 tỷ đô la nữa, về bản chất là lấy tiền từ túi nọ bỏ vào túi kia thôi, vì là anh em mẹ con trong nhà cả. Giống như mình tuyên bố hiến tặng 1 tỷ đồng cho chính mình và cho con Ngô, con gái tác giả, cho vay thêm 1 tỷ nữa cho nó sang mồm. Nhưng mà chẳng may làm ăn không ra gì thì thôi, yểm đi, ai biết đấy là đâu. Không như chị Thảo chết rót chém tặng tiền cho Đại học bên Anh, đến hẹn lại không chuyển, nó tung hê cả lên vì hứa cho thằng ớt ơ bên ngoài. Chị Thảo mà tác giả nhắc đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air. Bà từng cam kết tặng 155 triệu bảng Anh cho trường Lina Creek College hồi tháng 11 năm 2021, nhưng sau đó im lặng không chuyển đồng nào. Có nguồn tin cho rằng chính phủ Việt Nam đã tạm thời chặn các khoản tiền chuyển ra khỏi đất nước, tuy nhiên nguồn tin này không được kiểm chứng. Hình ảnh status của tác giả Dương Quốc Chính Trở lại với bài bình luận của tác giả Dương Quốc Chính, tác giả cho rằng có cái hay ho là VinFast lại là công ty Singapore, được pháp luật Singapore bảo vệ và đóng thuế cho Singapore. Còn Vingroup và mấy công ty thành viên kia là công ty Việt Nam, tức là đây là động thái chuyển tiền từ công ty Việt Nam qua công ty Singapore. Tuy nhiên, tác giả nhận xét người ta dùng các khái niệm mang tính tuyên truyền cao như thể anh Vượng và Vingroup đang làm từ thiện hiến tặng một phần tài sản tài trợ không hoàn lại, nghe rất là len keng. Việc chuyển tiền qua lại này cũng là động tác xào nấu lại báo cáo tài chính cho đẹp, dự là toàn tiền ảo cả, vì chắc là góp bằng cổ phần hết chứ làm gì có tiền tươi ở đâu ra. Tiền ra tiền vào thấy toàn là tiền tỷ đô, nhưng có khi vẫn phải cuốn đích kiếm chỗ vây bên ngoài để lấy tiền chi tiêu. Hình ảnh tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Để chứng minh cho luận điểm của mình, tác giả nhắc lại rằng Cần nhớ thêm một điều là một trong hai đối tác thu xếp vốn cho VinFast là Credit Suisse Singapore, trong khi mẹ nó là Credit Suisse Thụy Sĩ mới bị mua lại bởi ngân hàng UBS coi như đã biến mất. Còn việc IPO ở Mỹ vẫn là viễn cảnh xa vời với VinFast. Cộng thêm việc xây nhà máy ở Mỹ cũng đã bị lùi lại thêm một năm, dự là do không có tiền xây là chính. Tác giả viết tiếp, Vinhomes đang phải cân cả tim cho Vingroup có nghĩa ý của tác giả là Vinhomes đang phải bù đắp chi phí thua lỗ cho Vingroup, nên hiến tặng tài trợ này được hiểu là chuyển tiền từ Vinhomes qua VinFast Singapore cho nó dễ hiểu. Nhưng thị trường bất động sản đang rất căng nên vụ này e là chém gió nhiều hơn là thật. Về lý thuyết thì tiền từ hãng taxi xanh mới lập cũng chạy vòng vòng về VinFast thông qua Vingroup, nhưng chắc còn lâu nó mới có lãi để có tiền về.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 Ngày 24 tháng 4, trên trang Facebook cá nhân của mình, Facebooker Lê Huyền Ái Mỹ đăng status khi quân vương bị tống giam. Đầu tiên, tác giả nhắc đến ba người cùng tên quân bị bắt thời gian qua. Đó là bác sĩ hiện tại Nguyễn Minh Quân, giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, bị bắt vì vi phạm quy định về đấu thầu. Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt vì những phát ngôn xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân. Tiến sĩ đương kim giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Quân bị bắt vì tội đấu thầu. Rồi tác giả cảm thán lắm quân vương bị tống ngục đến thế không biết. Hình ảnh status của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ. Nhắc đến vị tên quân bị bắt gần nhất vào ngày 19 tháng 4, tác giả cho biết Giám đốc Nguyễn Đăng Quân đạt học vị tiến sĩ chuyên ngành miễn dịch học, nhưng ông hình như không chịu học và hành cách để miễn dịch với đồng tiền bất chính. Theo thông tin từ Bộ Công an, truyền thông nhà nước cho hay, vụ án tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố liên quan đến việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm của trung tâm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với ông Nguyễn Đăng Quân, Bộ Công an còn khởi tố và bắt tạm giam ba người khác cùng thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học, đó là ông Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Viết Thạch, nguyên trưởng ban và ông Nguyễn Trần Long, chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Trung tâm. Phía AIC, công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà là hai người đang bỏ trốn, cùng khởi tố bắt giam ba người khác. Theo tác giả Ái Mỹ, tiến sĩ quân là hạt giống chắc từ chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ của thành phố, là người thực học và có thực lực, trưởng thành từ vị trí trưởng phòng nghiên cứu. Hơn một nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ phó giám đốc trung tâm. Nhưng trong vụ án này, cả nguyên giám đốc trung tâm, phó giáo sư tiến sĩ Dương Hoa Sô cũng bị bắt, thì đồ rằng các sai phạm đã kéo dài từ cái nhiệm kỳ phó giám đốc kia của ông tiến sĩ miễn dịch, hình ảnh ba ông quân bị tống giam. Tác giả cũng cho biết mới đây, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ năm 2018 đến cuối năm 2022, thành phố chỉ thu hút được 5 chuyên gia tại một cuộc hội thảo khoa học về đề tài thu hút nhân tài, chính tiến sĩ Nguyễn Đăng Quân đã nêu ra nhiều trở ngại như chính sách trợ cấp ban đầu, tiền lương hàng tháng, chính sách ưu đãi khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại chưa phù hợp, chưa đủ sức hút. Và nữa, tác giả nhận xét có một chính sách đập tan sức hút tạo ra sức đẩy đối với bất cứ ai muốn làm việc liêm chính, minh bạch, tử tế, hiệu quả, đó là những người đứng đầu, người có trách nhiệm, thích chấm phẩy, dung túng, cấu kết cho nạn, nâng giá khống, ăn chia, hưởng lợi bất chấp. Tác giả nhắc đến ông tiến sĩ Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc trung tâm công nghệ sinh học, đương kim chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh và bình luận ngỡ thấy cái trung tâm hội sinh học sinh vật cảnh trước là để tận dụng kho tri thức, kinh nghiệm, trách nhiệm của những cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, sau nhằm kéo dài thời gian sau tuổi hưu, tiếp tục cống hiến. Ai dè, một ông quân khác mà tác giả nhắc đến ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiến sĩ luật bị bắt vì bị cáo buộc là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng trong một livestream của bà. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Còn ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2021 vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Minh Quân còn bỏ ra 1,6 triệu USD để chạy án.